Thầy trò chúng ta sẽ vào ví dụ cụ thể áp dụng ba bước này. Ví dụ một đầu tiên. Cho biểu thức rút gọn biểu thức P này. Thầy viết xem bên này nhá. Ví dụ 1. Biểu thức P của mình bằng à, biểu thức đầu tiên căn x trừ 1 trên căn x trừ 2 căn x trừ 1 trên căn x trừ 2 cộng với trừ đi căn x cộng 2 trên cho căn x cộng 1 chia cho 3 chia cho căn x cộng 1. Rồi. À, bài này các con nhìn. Khi thầy chia biểu thức này thì nhân nghịch đảo lên mẫu nó sẽ là 3 đã khác không rồi. Vậy phần này thầy không cần đặt điều kiện nữa. Không quan trọng, bài này thầy có sử dụng đặt điều kiện luôn sau họ rút gọn cũng được. Điều kiện xác định. Chắc chắn là phải có x lớn hơn bằng 0 để biểu thức căn x có nghĩa. Nào xem các có mẫu gì không? Cái mẫu đầu tiên là căn x trừ 2. Căn x trừ 2 phải khác 0, có nghĩa là căn x khác 2, x phải khác 4.